xin chào các bạn chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình đây con thỏ các bạn đây. thỏ này mình nuôi cũng khá lâu rồi hôm nay mình sẽ làm thịt nó thôi các bạn đấy mình sẽ làm ờ, món ờ, thức canh thỏ nha các bạn nhé xem nó có ngon không và ăn nó như nào hôm trước mình làm một lần rồi nó cũng thành công rồi các bạn hôm nay cũng biết là có thành công không các bạn hãy xem hết video clip của mình nhé thức canh thỏ thì mình hám bằng mũi nha các bạn nhé tùy theo cách của các bạn có bạn hám bằng nông ám nhưng đây mình hãm muối đây cái tỷ lệ nước ở tầm này các bạn trong cái bát tô như này đây là muối Đấy, từ này muối mình sẽ vào đây mà mình uh, hòa tan cái muối này vào nước nha các bạn nhé Đấy. hòa tan Cắt tiết thì do cái chính sách YouTube nó cấm với bạn thì mình bỏ qua cái đoạn cắt tiết thỏ này. Đây bây giờ mình cắt mình vào cái bát đây rồi. Đấy, nhìn tiết hồng rất là đẹp luôn. làm nó rất là dễ làm các bạn các bạn làm đúng nước và tỉ lệ nước vừa phải đặt rất là dễ này không sát Ờ, gan với cái lòng mình luộc qua cái đầu là cái tai này các bạn bây giờ mình sẽ làm bổi để làm tiết canh nhé các bạn nhé mình sẽ thái nhỏ ra Ở phần gan này mình sẽ thái nhỏ ra các bạn làm bổi để đánh tiết canh Đấy, bộ lòng ở đây thái ra phần cái tai mà các bạn mình lọc ra mình cũng uh, thái nhỏ đi các bạn cái xương thì bỏ ra này thời tiết nó hơi nắng nóng các bạn hơi khó chịu dòng mình nó giờ mình bắt cái chảo lên trong mình uh, xào cái uh, thịt vào này các bạn em đổ tí dầu vào Nhà cho ít uh, hành à, khô vào các bạn mình phi lên nha các bạn nhé quánh cái canh thịt ờ, vừa nãy mình thái nhỏ bây giờ mình bỏ vào đây mình xào này các bạn cái bổi để làm tiết ờ, canh các bạn Đó, xào đây cái bổi này ờ, gồm cái gan nào các bạn cái vai nó với cái phần đầu ấy các bạn thì phần đầu với cái bộ lòng đó mình băm thực phẩm ở đây cho mình xào lên mình làm bổi để đánh cái canh nhé các bạn nhé canh như nó vàng lên là mình đánh thôi cái canh sọt Rồi cái bát này mình ờ, có một chút ờ, cái lá hành ờ, à lá răm các bạn. thế bây giờ mình đổ vào đây, trộn đều lên các bạn. Rồi mình trộn cái bổi lên xong bắt đầu mình chia cái bổi cho mình à, đánh nữa các bạn. Mình làm bốn bát đi. cho 19 vạn nha các bạn nha Rồi cái tiết nào đây các bạn này Nhìn rất đẹp luôn Đấy các bạn nhìn thấy chưa Không phải dây chút nào Tiết thỏ rồi bây giờ mình sẽ ờ, trộn nước vào cái bát tiết này các bạn. Mình ờ, xem cái tỷ lệ nó khoảng 1 2 nhé các bạn nhé. Mình nếm này. Đấy, từng này tiết thì mình ờ, cho nó gấp đôi nước. Hoặc gấp rưỡi. Đang ngán tầm tầm đấy các bạn nhé. Đây, tầm này. Tầm này nước và chế hòa đều lên nhé các bạn nhé. Rồi tất cả hòa đều lên rồi mình lấy muôi mình à, chế vào bát uh, tiết thôi cho ra bát tiết nha các bạn nhé Đấy. rồi lấy đũa đánh tan lên đều lên Đấy. này tương tự như vậy nha các bạn nhé đánh đều lên còn đang bổi hơi ít bổi các bạn mình à, làm hơi ít bổi các bạn làm thì có thể là tăng thêm bổi lên nha các bạn nhé cho nó nhiều bổi lên thì sẽ ngon hơn Đấy, bốn ba tiết canh rất tuyệt vời một lúc nữa là nó đông các bạn ok hai vợ chồng trẻ lắm trước lên đây thì giao đất rồi hết xương rồi mình nhảy cho nước vào hai vợ chồng này đi làm ăn xa mua nó đi